À, kính thưa đại chúng, sang phần giải đáp các cái câu hỏi gửi về. Câu hỏi thứ nhất từ một bạn viết thư về gửi cho Thầy hỏi thế này. Kính thưa Thầy, con là Nguyễn Hữu Tê. Thầy xin không được nói tên bạn ấy. Hiện đang sống và làm việc tại Thừa Thiên Huế. Con hay xem các bài giảng của Thầy trên YouTube và con rất ngưỡng mộ Thầy con thấy các Phật tử mỗi khi đặt câu hỏi hay đăng lên trang Facebook của chùa, nhưng mỗi lần lên trang con thấy có quá nhiều câu hỏi, nên con sợ câu hỏi của con sẽ bị trôi mất và không đến được tay Thầy. Nên hôm nay con xin mạo muội viết thư kính gửi Thầy, nhờ Thầy giải đáp giúp con. Bạn này bạn viết câu hỏi lên trang Facebook, nhưng mà vì quá nhiều, Phật tử chùa mình rất là đông, hàng ngàn, hàng vạn Phật tử, cho nên là câu hỏi nhiều quá, thì ban uh, biên tập á, là phải chọn lọc ra những cái câu hỏi nhất định chứ không thể nào mà đăng hết được câu hỏi thế thì bạn sợ là câu hỏi của bạn không gửi được đến thầy cho nên bạn đành viết thư thì thầy nhận được bức thư của bạn ấy và thầy đã đọc ờ, để hôm nay là trả lời cho bạn ấy và đại chúng cùng nghe bạn ấy hỏi xin hỏi con xin hỏi hai vấn đề vấn đề thứ nhất ấy là Ờ, kính thưa Thầy, con làm điều phối cho một công ty vận tải tại Đà Nẵng và tài xế công ty của con đã gây tai nạn làm chết hai người. Lái xe bảo rằng hàng hóa của công ty nhiều, bị hối thúc nên về quay đầu bốc hàng cho kịp, chứ chẳng ai muốn gây ra tai nạn gì cả. Bây giờ xảy ra chuyện, lái xe lại phải chịu. Đó. Tức là bạn nói rằng cái anh tài xế này, anh ấy gây ra tai nạn chết mất hai người thế và anh ấy nói rằng hàng hóa của công ty thì quá nhiều rồi ờ, bị hối thúc nữa bị hối thúc bị thúc phải đi cho nhanh và cho nên là à, là mới gây ra tai nạn thế bây giờ gây ra tai nạn thì lái xe lại phải chịu anh cũng than than thân trách phận như vậy còn có một số câu hỏi xin thầy chỉ dạy cho Thứ nhất ý, là Bạch Thầy là con làm điều phối ở văn phòng thì có mang cái tội không? Có mang tội. Thứ hai, tại con thấy cũng dây dứt, nếu có tội thì bây giờ con phải làm sao để hết tội? Chiếc xe gây ra tai nạn là xe của công ty và vẫn tiếp tục sử dụng đi chở hàng thì có cần phải làm gì với chiếc xe này không ạ? À? Đấy là cái, cái phần à, thứ nhất à, anh bạn này anh hỏi. Thì Thầy xin à, trả lời đại chúng và trả lời anh bạn này luôn. Thứ nhất thì mình có cái nhận định chung là thế này. Đối với Đạo Phật chúng ta thì nhìn nhận mọi việc nó rất đầy đủ mọi khía cạnh. Từ việc phúc cho đến việc tội nó đều có đủ nhân duyên. Nhà Phật mình gọi là mọi sự mọi vật, sự sự vật vật cho đến các việc đều là do nhân duyên mà thành. Tội cũng là do nhân duyên mà thành phúc cũng là do nhân duyên mà thành đủ nhân đủ duyên thì thành sự việc nào cũng thế à, một cái tai nạn xảy ra cũng là đủ nhân duyên mà thành và cái duyên này ấy, thì nó rất là chằng chịt nó rất là nhiều duyên thưa đại chúng và vâng. thế cho nên nhà phật mới nói là trùng trùng nhân duyên vô số nhân duyên mới tạo nên một sự việc cho nên ấy, nhà phật cũng nói một sợi tóc của mình mà dụng ấy, cũng phải đủ nhân duyên thời tiết nó mới dụng được chứ không phải tự nhiên nó dụng được đâu. Đó, nha. Vậy thì ở đây cái chuyện tai nạn, tài xế lái xe bị tai nạn xảy ra chết người nó cũng phải đủ nhân duyên. Đó, đủ nhân duyên. Và mọi cái này nó đều liên đới với nhau. Chúng ta phải xét cái nhân duyên thì nó chia ra là duyên trực tiếp và gián tiếp, có duyên gần và duyên xa. Chứ trực tiếp tức là cái đối tượng này là cái người gây ra cái tội này. Đấy là trực tiếp. Gián tiếp là những cái người liên đới à, để gây ra. Thế duyên gần chính là cái, cái người đó là duyên gần và duyên xa là những người ở à, xa hơn. Đấy. Thế thì thưa đại chúng là một sự việc xảy ra này không phải là là do một con một một duyên được mà nó rất nhiều nhân duyên và nói cho cùng thì cả thế giới này chúng ta đều tạo ra cái sự việc ấy đấy thưa đại chúng một cái sóng biển ở biển đông cũng là cả thế giới mới tạo ra một con ruồi nó bay ở đây cũng là cả thế giới mới tạo ra một cơn bão cũng là cả thế giới mới tạo ra cả pháp giới này mới tạo ra ở thế gian là người ta xét những cái duyên gì duyên gần cái duyên mà có liên hệ tương đối gần còn xa quá người ta không xét nữa đại chúng hiểu không đấy ví dụ bây giờ mình nói thế này anh tài xế này anh gây ra tai nạn anh ấy là cái duyên gần rồi là trực tiếp rồi thế nhưng mà lại nói bây giờ thế bố mẹ anh cũng phải chịu à tại vì bố mẹ anh ấy đẻ ra anh ấy vì không đẻ ra anh ấy thì làm gì có cái tai nạn ấy xảy ra vì không có anh ấy thì làm gì có cái chuyện anh ấy lái xe thế bố mẹ anh ấy thì lại do ông bà anh ấy sinh ra lại do cả ông bà có không đấy nếu mà truy về nhân duyên thì nó lằng nhằng như vậy đấy cho nên ở thế gian pháp luật của thế gian người ta chỉ khoanh vùng cái nhân duyên thôi ở trong mức độ nào có liên đới người ta cảm thấy là, là gần chứ còn xa và xa quá là người ta không tính nữa như thầy đã nói là một cái tai nạn nó xảy ra là cả pháp giới này đều đều có liên đới hết chứ không phải không nhưng cái tội của thế gian à thì người ta chỉ xét ở ở những cái duyên khoanh vùng gần nhất định thôi à, Thế thì ở đây thứ nhất ý, cái tội của anh lái xe là tội rồi là trực tiếp người điều khiển phương tiện xảy ra tai nạn thì trong luật à, luật hình sự là anh là chịu trách nhiệm chính rồi là tội trực tiếp là cái người, người chính xảy ra tai nạn đó thứ hai là những cái người có liên đới đó, liên đới nhé thế thì ở đây bạn này bạn ấy nói bạn ấy là cái người điều phối điều vận xe của công ty thế thì bạn này á, nếu mà bạn ấy hỏi là bạn ấy có tội không vì bạn ấy thấy rất ăn năn ấy nấy trong cái chuyện này Đó. thế thì chúng ta phải căn cứ theo luật của thế gian xét tội theo luật thế gian này thì nếu cái luật hình sự nó nó quy định ví dụ như là cái người điều phối này bạn ấy mà điều xe nó không đúng cái xe nó không đủ cái điều kiện an toàn để lưu hành giao thông á, thì bạn ấy có liên đới à, hoặc là bạn ấy cử người cử cái anh lái xe này không đúng cái người có đủ cái năng lực để điều khiển phương tiện giao thông ví dụ thế nhé thì những cái đấy là để để luật người ta sẽ truy xét xem nó như thế nào để mới kết tội được là mình có tội hay không đấy thì về mặt à, thế gian nó là như vậy đấy thưa đại chúng thế gian ở đây thầy nói thế gian thế còn trong phật pháp của mình thì mình chúng ta đã biết rồi và vâng, mọi cái đều do nhân duyên mà thành thì ở đây cái duyên trực tiếp duyên gần duyên xa nhưng bạn này bạn ấy đang cảm thấy bạn rất là áy náy trong tâm bạn rất ăn năn thì chính cái ăn năn đấy nó là hiện tướng của gì hiện tướng của mình có cái tội đấy mình mình không làm cái điều gì liên đới thì tự nhiên tâm mình nó ít ăn năn không ăn năn nhưng bạn cảm thấy ăn năn tức là bạn thấy có một cái gì đấy bạn sơ suất trong việc này hoặc là bạn ấy hối thúc anh tài xế này đi cho nhanh lên à, này khác dục dã anh ấy để cho anh bắt đi vì anh thì sợ nếu không kịp thì có khi bị mất việc trừ lương đó thì chúng ta biết cái đấy là mình có liên đới đấy về mặt tâm là mình có liên đới về mặt nhân quả mình có liên đới do từ mình tác động nữa thưa đại chúng Thế giống như chúng ta mà ờ, ở nhà chúng ta mà ờ, có con bé mà, mà chúng ta lại không cẩn thận chúng ta sơ ý chúng ta để những con dao nhọn ở ờ, ở ở ờ, cái, vừa cái tầm tay của trẻ con đến lúc cháu nó bị tai nạn trong đó chúng ta có cái lỗi ở trong đấy ta cũng áy náy ăn năn hay là cái câu chuyện mà mấy năm trước đấy có anh ở, ở hạ long đó, đi làm về lùi xe vào gara thì ở nhà thằng con trai một tuổi mấy hơn tuổi nó lững chững nó ra nó đón bố anh lại không nhìn trước nhìn sau lùi vào thế là kẹp chết luôn thằng con trai luôn đấy Thế thì có phải là lỗi ở mình không? Mình cũng có lỗi chứ, mặc dù mình không chủ ý, do mình bất cẩn mà, mà nó xảy ra. Mình có lỗi, mình cũng ay náy răn rứt lắm, thưa đại chúng nhé. Thế cho nên ở đây á, thì về phía à, luật pháp thế gian, thì về luật pháp thế gian thì người ta còn xét xem cái việc điều phối này, xe phương tiện thế nào, người lái xe có đúng không? Người ta mới quy kết trách nhiệm tội của thế gian được. Phải không? thì bạn ấy mới có thể biết được mình có tội hay không thế còn nếu bình thường thì chắc là người điều phối nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu nếu làm đúng thì không có tội gì cả thế còn về mặt tâm thì chúng ta có liên đới gần và, và do chúng ta nếu chúng ta có những cái hối thúc như vậy thì chúng ta tự mình cảm thấy ăn năn đấy chính là cái dấu hiệu mình tội đấy thế thì bạn này bây giờ làm sao bạn hỏi làm sao thì theo thầy thì bạn nên cũng phải sám hối vào rồi cũng phải ờ, chia sẻ cái trách nhiệm đối với cái anh tài xế này nghe không? Ờ, vì nếu hoặc mình thúc giục người ta hoặc là mình ép người ta phải đi cho nhanh phải này phải khác mà người ta vội vàng mình cũng có phần trách nhiệm trong đấy mình phải ờ, chia sẻ trách nhiệm với người ta nhé động viên chia sẻ trách nhiệm với người ta thì mình mới có thể để nhẹ cái tội về tâm của mình đi thì tâm nó sinh tức là tội nó sinh đấy thưa đại chúng nó như vậy không thì mình cứ áy náy dứt dây dứt thôi và cái đấy nó cũng sẽ thành quả cho mình sau này đó đấy là cái phần à, tâm đối với bạn này thứ hai nữa là bạn ấy hỏi là cái xe mà gây tai nạn đấy thì bây giờ có dùng được nữa hay không đó. và nếu mà dùng thì phải làm gì với chiếc xe này thì kinh thưa đại chúng à, cái xe nó là cái vật nó chẳng có tội nó chẳng có nghiệp báo gì cả cái xe nó chẳng có tội gì hết đấy nghe không Ờ, đấy là sự thật còn ờ, tội là ở con người ở ờ, tâm con người sinh ra chứ còn xe nó là vật vô tình nó không có tội không có nghiệp gì hết á nhé nhưng ở đây ấy, lưu ý một cái chuyện này về tâm linh nó có thể xảy ra đó là cái xe khi mà xảy ra tai nạn thì cũng có những trường hợp là vong linh ấy, nó bám theo cái xe đấy thưa đại chúng có cái câu chuyện trước đây là có một cái người, người ta dùng con dao này người ta giết người và sau đó cái con dao này cứ ai cầm vào nó là tự nhiên khởi tâm muốn giết người đó là cái vong linh ấy nó theo hoặc là có một cái loại quỷ thần nó theo đó thế cho nên những cái xe mà đã gây tai nạn thì về bản chất thì xe nó không có tội có nghiệp gì cả nhưng mà chúng ta để an tâm và tốt nhất thì chúng ta lên cũng làm một cái lễ để cầu siêu độ cho những vong linh nó nương gá nó đi theo cái xe đấy nhé có khi vì nó chết ở cái xe đấy cho nên nó sinh ra những cái thù hằn và nó đi theo và nó, nó có cái, những cái lời thề những cái vong linh như thế lời thề ai mà lên cái xe này nó đều khiến xảy ra tai nạn thì chúng ta nên làm cái lễ giải giải cái vong này đi và cầu siêu cho cho cái vong linh này thì cái xe nó vẫn an lành bình thường nhé cái này cũng nên tất nhiên không phải trường hợp nào cũng như thế ở đây thầy nói là có những trường hợp có những vong linh nó lại như vậy nó nó nó nó, nó bám theo cái xe này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 quỷ dạ xoa, răng miệng như gươm, quăng ném tội nhân, nấu đồng, chảy ra rồi rót vào miệng, lấy sắt nóng, trói vào người, vân vân. Thưa Thầy, liệu hai việc này có mâu thuẫn với nhau không ạ? À? Mong Thầy giải thích cho chúng con được rõ. Con xin cảm ơn Thầy. Bạn Nguyễn Văn Nam, bạn ấy thắc mắc là con người chúng ta khi sống là cái thân tứ đại, chết rồi thì tứ đại này tan rã đi, Vậy tại sao mà trong kinh lại nói rằng là có những chúng sinh ở trong địa ngục chịu tội khổ và thân thể bị bị tra tấn rồi bị nấu đồng bị nhiều thứ vào rủi đâm rồi là cắt lưỡi vân vân thì bạn bảo thế là lúc ấy làm gì còn cái thân nữa mà lại bị thế thì bạn thấy nó mâu thuẫn nghe không thì thầy xin thưa với bạn Nguyễn Văn Nam thế này quả thật cái thân con người chúng ta khi sống ở trên dương thế nó được cấu tạo bằng tứ đại gọi là vật chất thô đất nước gió lửa này là vật chất thô nhưng mà còn cái phần tâm linh ấy, thì nó vi tế lắm ta không nhìn thấy được nghe ta không nhìn thấy còn nói chúng ta thì triết học bây giờ họ chia ra làm vật chất và tinh thần phân ra làm hai cái thân của chúng ta và phần tinh thần nó tách ra làm hai nghe không? thế nhưng mà theo như thầy ấy, và nhất là kinh điển mà đại thừa thì thấy rất rõ cái phân ra như vậy cũng chỉ là mang tính chất tạm thời và tương đối thôi để cho chúng ta dễ hiểu chứ còn nói phân ra vật chất với tinh thần cũng chưa phải là đúng hoàn toàn đâu chưa phải đúng đâu thưa đại chúng đó chưa phải đúng mà nó thực sự nó là không hai vật chất và tinh thần nó cũng là không hai cho nên trong bài Kinh Bát Nhã mới dạy thế nào? Sắc tức thị là không, không tức thị là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thọ cũng là không, không cũng là thọ. Cái nào cũng quy về không, vậy thì sắc cũng tức là thọ, sắc cũng là tưởng, tưởng cũng là sắc được. Đại chúng hiểu không? Cái gì cũng là không mà, quy về không thế thì cái này nó có thể là cái kia quy đổi cho nhau được cho nên nói vật chất và tinh thần là một cách nói để để chúng ta dễ hiểu với cái người gọi là người phàm thôi đó chứ còn thực sự mà hiểu sâu phật pháp thì sắc hay là à, tâm đều không khác đâu thưa đại chúng đều không khác nó cùng một nguồn hết đấy sắc cũng tức là tâm tâm cũng tức là sắc thế cho nên chính cái thân tứ đại này của chúng ta mà tìm cho đến cùng phân tích sâu xa thì chúng ta cũng chẳng thấy nó là cái gì cả. À, vật chất ấy, truy cho đến cùng nó biến thành năng lượng hết. Đại chúng hiểu không? Đấy, vật chất truy cho đến cùng nó biến ra một dạng năng lượng, một cái dạng đặc biệt. Chứ không phải chúng ta cứ nghĩ là vật chất là vật chất mãi đâu. Phân tử, nguyên tử phân chia mãi rồi thì nó sẽ biến biến thành một cái dạng năng lượng. Cho nên người ta bắn phá hạt nhân bắn phá nguyên tử cuối cùng người ta thấy biến thành những cái dạng sóng dạng năng lượng chứ không phải nó còn là vật chất nữa thưa đại chúng đó để chúng ta thấy lời Phật dạy rất là chính xác sắc hay là tâm đều không hai không khác đâu đó thì chúng ta tạm chia vậy thì chúng ta tạm chia thôi thế khi chúng ta gọi là một chúng sinh mà chết thì cái phần gọi là tâm ấy nó tạm thời nó chuyển đi nó là cái phần mà vật tâm nhưng thực sự nó cũng là một cái vi tế gọi là vật chất thì không đúng như là một cái phần năng lượng rất vi tế nó di chuyển đi nhé nó sang kiếp sau Đấy, chúng ta gọi là thân thức thần thức sang kiếp sau thế thì thần thức này nó giống như sóng điện ấy thưa đại chúng hoặc là nó giống như khói như xương ấy. như thân của người trời như khói như xương còn thần thức chúng ta nó như sóng điện ấy như là một cái cái từ trường ấy thưa đại chúng nha Đấy. thế và như vậy thì nó làm sao nó vẫn có cảm nghĩ đầy đủ, nó vẫn có cảm thọ đầy đủ và nó cũng vẫn chịu các cái nghiệp báo đầy đủ. Đó, đầy đủ. Ờ, cho nên ở đây ấy, thì Thầy xin chia sẻ để cho ờ, bạn nam này bạn hiểu thêm nghe về cái chỗ này nhé. Và khi chúng ta bỏ thân như vậy thì cái thân sau nó phải chịu cái nghiệp báo. Nếu thân ấy vào trong địa ngục thì chịu những quả báo ở địa ngục. Cho nên một thân cũng có thể đầy trong một cái địa ngục một thân người ấy, nhưng mà tự nhiên người đấy cảm thức là cái thân mình nó đầy trong địa ngục và thân rộng lớn trong địa ngục như thế thì mới bị tra tấn cho nhiều đại chúng thấy không ví dụ như là cái bàn chân mình bé mình dẫm vào tổ kiến ấy, thì chỉ có mấy chục con kiến thôi nó bâu vào đốt thôi còn bàn chân mình càng to thì tổ kiến nó bâu vào càng nhiều ta càng bị đốt đau Thế, cho nên cái thân ở trong địa ngục càng to thì càng bị tra tấn nhiều, càng đau, càng khổ. Thế cho nên ai vào địa ngục thì thân nó cũng nở ra khắp cả địa ngục để chúng ta phải chịu đau khổ Đấy, thì ở đây thầy lấy một ví dụ này để cho bạn nam dễ hiểu này khi bạn ngủ ở trên giường á, bạn nằm mơ nghe không bạn thấy cũng thân bạn cũng bị gặp tai nạn có khi bạn cũng bị đi vào cái nhà này trong nhà nó bốc hỏa nó cháy bạn cũng bị thấy mình bị cháy ở trong đấy phải không thế thì lúc ấy bạn có thân không ở trong mơ bạn cũng thấy mình bị tai nạn cũng bị cháy bị bỏng phải không? thế cái thân trong mơ đấy là cái thân nào tại chúng thấy không chúng ta có tư duy chỗ này không Đấy. nó cháy cái thân trong mơ còn cái thân ở trên giường này có cháy đâu cái thân nằm trên giường có cháy đâu nhưng mà rõ ràng trong mơ ta thấy mình bị cháy thật và nóng thật luôn nghe không rất là nóng đó thế cái thân ấy là thân nào đấy là cái thân mà thức đấy thưa đại chúng người ta gọi là thân thức thức tâm của mình nó biến ra đấy thì thầy có thể lấy cái ví dụ này để bạn hình dung ra cái thân trong địa ngục bạn nó cũng giống như thân trong mộng của bạn ấy, trong giấc mơ của bạn ấy, nó cũng biến ra như vậy nghe không mà trong giấc mơ thì chẳng phải ta có thân người có khi ta là con chim ờ, thế thì cái thân là con chim đấy mà ta biết rõ lúc ấy ta là con chim ừ. thế thì lúc ấy là thế nào à, đấy là do cái thức của mình nó biến ra vậy cái thân ở trong địa ngục là thân thức cái thức này nó biến ra đại chúng nhé đó và nó cũng cảm nhận đầy đủ, tra tấn đầy đủ, đau khổ đầy đủ, không khác. Nghe không? Đấy, thì Thầy xin chia sẻ chỗ này. Đại chúng có hiểu chỗ này không? Nha. Hoàn toàn có thân thật đấy, chứ không phải không có thân ở trong địa ngục đâu để chúng ta trả quả báo. nhé Và cái thân ấy chúng ta cũng cảm nhận đầy đủ như cái thân xác thịt bây giờ. Đó, đấy để trả quả nhé. Thầy xin chia sẻ để bạn à, Nam hiểu vấn đề này. Câu hỏi từ một YouTube trên tên là Nhà Trắng. <laughs> Kính chào Thầy, vợ chồng con đã hứa với ông bà nội là sinh cháu vào năm nay vì ông bà con nói sinh con vào năm nay là năm con trâu vàng thì sẽ được sung túc giàu có, công danh sự nghiệp cũng rất thuận lợi. Mẹ chồng con đưa con đi xem bói thì Thầy bói nói con mệnh thủy tốt nhất là lên sinh bé vào tháng 12 sẽ là được nhiều à, tài lộc. Thế vợ chồng con lên trên mạng để tìm hiểu thêm thông tin thì tình cờ nghe được bài pháp của Thầy về duyên nợ giữa cha mẹ và con cái. À, nghĩ lại lời Thầy Bói nói thì con không còn tin tưởng vào những lời Thầy Bói nói nữa. Giờ nhà con đang rất là dối, muốn sinh bé vì đã hứa với ông bà, lại không biết nên làm thế nào để cho tốt. Con mong Thầy chỉ dạy giúp con với ạ. À. <laughs> Con xin cảm ơn Thầy. Đấy, đây là cái bạn tên là Nhà Trắng này, <laughs> cái nick Nhà Trắng này bạn hỏi. Yeah năm Tân Sửu thế này chúng người ta gọi năm con trâu vàng năm nay là năm mà Tân Sửu là cái năm mà mà mệnh của người nam sinh năm nay là gọi là mệnh thổ đấy bích thượng thổ đấy thế thì bạn này á, nghe người ta nói năm nay là con trâu vàng cho nên là ông bà bố mẹ khuyên là đẻ cháu đi phải không không biết rồi đẻ thì được con trai hay <laughs> con gái nghe không chưa biết được đó đó thế thì bạn ấy bây giờ bạn ấy ờ, cũng rất là lo Ừ. khi mà nghe thầy giảng một cái clip nói về nhân duyên giữa cha mẹ và con cái thì bạn hiểu được và cha mẹ và con cái có duyên có nợ với nhau à, và nói thẳng ra là cha mẹ gọi con cái đến cha mẹ như thế nào sẽ gọi chiêu vời đứa con của mình như thế ấy nó đến với mình và mình có nghiệp hay là phúc thì cũng gọi cái đứa con ấy để đến để mà mà báo ân hay báo oán nhau nó là như vậy đấy. đấy cho nên cha mẹ chính là đang lựa chọn con cái đây là sự thật thưa đại chúng nhé chúng ta chuẩn bị cho mình một cái nghiệp tốt và cái phúc duyên lớn thì chắc chắn là sẽ có những đứa con nó tốt nó đến với chúng ta cho nên chúng ta hoàn toàn có quyền trong chuyện này thế còn nếu mà chúng ta mà toàn là nghiệp xấu mà lại muốn có những đứa con tốt cứ chọn năm nay để sinh ra những đứa con tốt à, thì nó cũng chưa chắc đã được tốt đâu cái đấy là cái sự rất thật đầy người và đẻ con vào những cái năm mà gọi là năm rồng đấy phải không nhưng mà con tật nguyền vẫn có con hư hỏng vẫn có à, đó, đó có phải là là là tốt cả đâu thế cho nên tốt xấu còn do duyên do phúc của mỗi gia đình mỗi cặp vợ chồng đó cái này nhé đại chúng phải hiểu chỗ này nó do mình hết ấy. không có một cái nào là cái chung cả như thế này đó thế cho nên ở chùa mình thì à, đã có rất nhiều những câu chuyện các cặp và vợ chồng khi mà mang thai đấy à, có, có vợ có thai đấy và con à, đi khám đi siêu âm thì thấy con là có bị đau rồi con bị dị tật bác sĩ người ta bảo bỏ nhưng mà gia đình là phật tử cho nên một mực tin Tam Bảo về phát nguyện tu tập bồi phước để hóa giải cái oán kết giữa cha mẹ và con cái. Thế và sau đó là thai nhi đã chuyển hóa một cách hoàn toàn, người ta gọi là chuyển hóa một cách ngoạn mục luôn á không thể hiểu nổi. Không? Từ một thai nhi rất là dị tật, nhưng sau đó lành lặn. Không? Từ một cháu bé mà bác sĩ chẩn đoán là một cái thai nhi bị đau, sau đó thì ra đời là không đau. Đó, thế thì nhà mình đã có rất nhiều câu chuyện như thế rồi và thế thì chính là do bố mẹ và gia đình cả ông bà bố mẹ đều biết tu phật pháp cho nên chuyển hóa và chính thế là mình đang, đang vời đứa con đến với mình một đứa con nó lúc đầu đến là để báo oán mình nhưng sau đó nó chuyển hóa cái oán kết đi thì nó trở thành ân nghĩa lại thành tốt phải không? vậy cho nên ý, nó chính là do phúc phận của mình đấy thế vậy nên thầy khuyên cái bạn nhà trắng này đã quyết định năm nay sinh con thì cứ sinh nhé không ngại gì nhưng hai vợ chồng cũng như ông bà cha mẹ phải lo tu phúc đi cả nhà phát nguyện làm việc phúc thiện giống như ông gọi là ông ờ, viên liễu phàm đấy ông viên liễu phàm này ấy, trước đây ông đi xem bói thì ông thầy bói nói rằng ông này là tuyệt tự không thể sinh được con rồi công danh sự nghiệp thì không ra cái gì cả không đâu mới đâu Thế nhưng sau đó khi ông gặp Thiền sư Vân Cốc, Thiền sư Vân Cốc dạy ông ấy tu tập chuyển nghiệp, làm các việc thiện. Thì ông về nhà ông phát nguyện ông làm 3.000 việc thiện. Thế và sau đó thì ông sinh được một cậu quý tử, à, rất là quý báu. Rồi ông lại còn công danh đỗ đạt nữa. Đó, thế đấy là từ cái việc ông tu tập mà ông chuyển hóa. Thế này chúng xem trong cái quyển mà à, Liễu Phạm Tư Huấn đấy, để chúng ta sẽ thấy đấy là câu chuyện rất là thực tế. Nghe không? Vậy nên, đối với à, chờ bạn này thì thầy khuyên là nếu đã quyết định à, gia đình quyết định năm nay sinh con thì cứ sinh nhưng cả nhà cả nhà đây thầy nói là cả ông bà bố mẹ ông bà cùng phát nguyện tu phúc thì con cháu nó cộng nghiệp với cả dòng họ đấy chứ không phải chuyện thường nên cả nhà cùng phát nguyện làm việc thiện tu phúc à, đấy nhé à, tốt nữa là quy phật pháp quy tam bảo là cái ruộng phước điền bậc nhất thì thầy tin rằng ấy, đứa con sinh ra nó sẽ được tốt đẹp nó sẽ tốt đẹp nó sẽ là đứa con lợi ích ờ, cho cả gia đình và dòng họ nhé